bạn có thể giúp trẻ tìm hiểu về sự khác biệt giữ yên tĩnh và ồn ào bằng cách sử dụng giọng nói của bạn bạn có thể bắt đầu bằng cách thi thầm đây là yên tĩnh con có thể nói khẽ không và trẻ có thể nói khẽ sau đó bạn có thể nói to đây là ồn ào con có thể nói to không và trẻ có thể nói to. Bạn có thể cùng trẻ vui đùa bằng cách nói khẽ và sau đó nói to. Bạn cũng có thể làm điều tương tự với ca hát. Bằng cách này, bạn đang giúp trẻ hiểu rằng âm thanh có thể có nhiều âm lượng khác nhau.